À, xin chào các bạn, à, bây giờ chúng ta sẽ cùng à, tìm hiểu làm thế nào để chúng ta lấy hơi ở bụng à, Chắc chắn là có rất nhiều bạn à, chúng ta học à, luyện giọng nói hay là học luyện thanh thì à, hay là học hát thì chúng ta sẽ quan tâm đến việc à, lấy hơi ở bụng à, Thực ra lấy hơi ở bụng thì đây là một cái phương pháp à, gọi là hô hấp ở đan điền lần một hay là thì một chúng ta sẽ hít vào từ từ và chúng ta sẽ nhẹ nhàng chúng ta thở bằng mũi chúng ta sẽ hít sâu làm sao mà chúng ta có thể kéo dài đến mức mà chúng ta có thể chịu được sau đấy thì chúng ta sẽ phình bụng ra à, các bạn hãy tưởng tượng là khi mà chúng ta hít cái quả bóng bay đấy và chúng ta thổi quả bóng bay ấy, thì hơi nó được cung cấp thì nó sẽ có xu hướng là phình to ra quả bóng bay nó được cung cấp hơi lần thứ hai thì bạn hãy nín thở và giữ cái hơi của mình cái thời gian thì nó sẽ tương đương với thời gian mà bạn hít cái hơi đấy vào à, đây là một cái thao tác nó giống như là khi bạn à, nhịn thở ở dưới nước thì à, chúng ta sẽ giữ cái nhịp thở của mình giữ cái hơi để làm cho cái khả năng tích hơi của chúng ta được tốt hơn lần thứ ba chúng ta bắt đầu thở ra từ từ êm dịu và kéo dài đồng thời chúng ta hóp cái bụng của chúng ta vào nếu như bạn không quen hóp thì bạn có thể dùng tay bạn ấn nhẹ vào bụng của mình Đấy. thời gian thì bằng cái thời gian mà chúng ta hít vào lần thứ bốn à, chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta nín thở và thời gian cũng bằng với thời gian mà chúng ta hít hơi vào à, lúc mà chúng ta mới tập thì các bạn có thể đến 1 2 3 4 5 sau đó bạn có thể tăng cái thời gian lên bằng cách đếm thêm là 7 8 9 10 à, việc hô hấp hay là việc lấy hơi ở đan điền à, dài hơi thì chúng ta vừa đếm 1 2 3 4 5 6 và mỗi lần như vậy thì à, bạn vừa thở và bạn đã làm cho cái chấn thủy của mình lõm xuống à, khi mà chúng ta đã thành thạo hay là thuần thục rồi thì bạn có thể đếm một hơi từ 1 đến 10 và lặp lại liên tục à, tôi cũng có một cái bài tập hè về để các bạn có thể luyện tập à, việc tập hô hấp lấy hơi ở đan điền như thế này sẽ khiến cho à, chúng ta có được sự can đảm sự bình tâm à, đặc biệt là sự tập trung và nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sức tập trung cao độ khi mà chúng ta luyện tập hoặc đọc văn bản à, phương pháp hô hấp ở đan điền đây là một cái phương pháp hô hấp hay là phương pháp lấy hơi tự điều chỉnh giữa cơ thể của chúng ta và vũ trụ chúng ta sẽ hòa thành một cái tổng thể hợp nhất và nó sẽ mang cho chúng ta nó sẽ mang đến cho chúng ta cái sự an định thân tâm à, nó cũng giúp cho chúng ta tăng cường được sức khỏe gân cốt mạnh mẽ đặc biệt đấy là cái thể chất biến đổi đấy, thể lực của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta à, cái thể lực yếu trở thành mạnh hơn hoàn thiện bản thân chúng ta lấy hơi ở đan điền nó cũng giúp cho được cái, cái sức chịu đựng của bạn à, khi mà chúng ta thu âm nó sẽ được tốt hơn à, tôi lấy ví dụ khi mà các bạn à, học hát chẳng hạn khi mà các bạn đọc một cái câu dài chẳng hạn làm sao một hơi mà chúng ta hát hết một câu đấy hoặc là chúng ta đọc hết một câu thì nó đòi hỏi đấy nó đòi hỏi là chúng ta cần phải có cái sự luyện tập và cái nguồn cung cấp cái năng lượng cho chúng ta ở đây đấy chính là hơi thở của chúng ta à, hô hấp ở đan điền thì không có gì gọi là thần bí hay là bí mật cả mà đây chỉ là một cái phương pháp bảo vệ sức khỏe rất là khoa học và nó giúp cho chúng ta ngoài cái việc có được cái cột hơi dẻo dai thì nó cũng mang cho chúng ta mang đến cho chúng ta cái cuộc sống lâu dài hơn và theo các cái nhà nghiên cứu thì ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni đấy đã sử dụng cái phương pháp hô hấp ở đan điền khởi đầu như một cái phép đấy, phép kiện thân à, rất là có giá trị và sau đó thì nó đã trở thành một phương pháp quán nội khai ngộ và tiếp cận những cái chân lý và theo những góc nhìn từ các chuyên gia huấn luyện thì ờ, cái phương pháp hô hấp ở đan điền giúp cho à, chúng ta hoặc là cái người luyện tập có được một cái cột hơi rất là dài và khỏe tôi gọi là cái thể lực hơi Đấy. giúp cho trọng giúp cho cái giọng nói của chúng ta nó có cái độ vang xa và nó có chiều sâu và nếu như mà chúng ta chăm chỉ rèn luyện hô hấp ở đan điền kết hợp với những cái phương pháp huấn luyện giọng nói cơ bản và nâng cao thì à, người luyện tập sẽ có được một cái chất giọng như ý